Chào mừng các bạn đã đến với bản tin kiến trúc bốn phương của kênh youtube Vencivo. Hôm nay, Vencivo sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn một mẫu nhà đẹp hết sức độc đáo từ óc sáng tạo của gia chủ, ngôi nhà cong độc đáo giữa Sài Gòn. Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng các bạn nhé! Vì không có nhu cầu sử dụng các tầng bên trên, nên gia chủ quyết định làm thon dần lên để giảm áp lực diện tích xây dựng. Kết quả, mặt tiền cong cho phép ánh sáng tự nhiên vào sâu trong ngôi nhà ống hẹp và dài, Hệ thống lưới mắt cáo, phủ bên ngoài đóng vai trò như chiếc giàn treo, đỡ các loại cây leo. Gạch bông gió cho phép ánh sáng đi sâu vào trong. Các viên gạch hình bánh ú được sắp xếp theo mô hình không đều, đảm bảo an ninh, thông gió và nhấn mạnh thẩm mỹ. Khoảng sân trước trồng đầy cây xanh, tạo thành sân chơi trong lành, yên tĩnh, Phòng khách được đưa lên tầng 2 để nhận gió thoáng. Nội thất làm từ gỗ tự nhiên sáng màu. Các thành viên có thể nhìn từ phòng này qua phòng khác thông qua cầu thang xếp chéo. Ngoài mặt tiền cong và cửa sổ phía trước, ngôi nhà ống còn được nhận ánh sáng từ hệ thống giếng trời, Phòng giặt đặt ở các tầng trên cao, gần với nguồn nước. Ánh sáng xuyên qua các thanh làm gỗ để đi vào nhà. Nuôi dưỡng cây trồng bên dưới, người ta nói rãnh rỗi sinh nông nổi, nhưng với ngôi nhà này quả là một điều trái ngược phải không nào? Cái này đúng là rãnh rỗi sinh ý tưởng hay quá đi mà. Chúc mừng gia chủ có một ngôi nhà thật tuyệt vời đi nào các bạn. Venzival xin cảm ơn các bạn đã xem video, hãy đăng ký, like và share để Venzival có thêm nhiều clip hay các bạn nhé. Venzival xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.